ngoài ra thì mình cũng có trang trí thêm một cái tua rua nhỏ để cho cái phần túi của mình nó thêm xinh xắn và mình có thể tiện để cầm vào nè đây luồn vào bên trong để cầm vào những bạn nào mà không thích cầm tay như thế này thì cũng có thể làm một sợi dây xích dài để mình có thể đeo chéo cũng được ha hoặc là đeo bên vai cũng được các bạn có thể thay đổi màu để phù hợp cho trang phục mà các bạn đang dùng để làm được mẫu này thì mình sử dụng sợi dệt màu trơn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 ngoài ra thì còn kéo cắt len nè kim khâu len để khâu họa tiết ô vuông và một cái dây khóa kéo để khóa lại phần miệng túi những bạn nào mà có khâu lót ở bên trong cho phần thân túi của mình được sạch sẽ thì chuẩn bị thêm cho mình một cái túi nhỏ kim và chỉ khâu tay bình thường nè các bạn chọn cho mình màu chỉ nó tương đương với cái phần thân túi là được ngoài ra để tạo một cái tua rua chuẩn bị cho mình thêm một cái càng cua và hạt ngọc nè hạt ngọc thì mình sử dụng hạt ngọc 0,9 cho đến 1 cm ngoài ra thì còn có thêm một cái đoạn cước cước này các bạn sử dụng cho mình cước khó đứt ha hoặc là mình cũng có thể sử dụng chỉ theo hoặc là chỉ len hoặc là sử dụng chỉ mà mình à, à theo ở đây cũng được thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết ở đây mình đã có móc sẵn các cái họa tiết ô vuông như thế này ha thì tùy vào size túi và chất len mà các bạn đang sử dụng các bạn có thể móc cho mình thêm nhiều vòng móc hơn so với cái thân túi này thì ở đây đối với cái thân túi của mình mình sẽ móc tổng cộng là 19 họa tiết ô vuông để mình ghép lại thành cái phần thân túi đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này sau đó móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 thì ba mũi móc xích này ta được tính là một mũi móc ha tiếp tục móc cho mình vào vòng tròn này hai mũi kép đơn nữa kép đơn đầu tiên nè mũi kép đơn thứ hai như vậy là ở đây mình sẽ có được 3 mũi móc rồi nè từ đây móc lên thêm hai mũi móc xích móc cho mình vào vòng tròn đó 3 mũi kép đơn lần thứ hai một kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba tiếp tục móc lên hai mũi móc xích móc 3 mũi kép đơn vào vòng tròn đó lần thứ ba một hai và ba tiếp tục lên hai xích và móc 3 mũi kép đơn lần thứ tư vào vòng tròn đó ha một hai và 3 như vậy là ta sẽ có tổng cộng là 12 mũi và vòng tròn cách nhau bởi hai xích ha cuối cùng thì lên hai xích sau đó đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên móc vào đó cho mình một mũi dời để ta kết thúc vòng móc lên một xích những bạn nào mà thay màu thì ta móc lên một xích sau đó cắt len ha còn những bạn nào mà không thay màu thì mình cứ để im và mình móc nè còn đối với mẫu này mình thay màu nên ta sẽ cắt len đã hoàn tất được vòng tròn đầu tiên các bạn gút cho mình cái sợi len nè cho cái vòng tròn của mình nó có cái độ nhỏ vừa phải thôi ha để mình tạo một cái khoảng trống mình à, thay màu để ý cho mình ở đây mình thay rất là nhiều màu cho nên à, cái việc giấu len nó sẽ hơi khó khăn ha các bạn khi móc sẽ giấu cho mình luôn sợi len trực tiếp để mình khi cắt len không phải giấu len nhiều nè thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách để mình giấu len ở cái vòng tròn đầu tiên mà mình tạo lúc này mình sẽ có tổng cộng là bốn khoảng trống các bạn guốc cho mình cái mũi chốt của cái vòng tròn này lại và để ý nè ở đây có bốn cái khoảng trống 2 3 và 4 nè thì ta sẽ đâm kim lần lượt vào bốn cái khoảng trống này và mình móc các cái góc ha thì khoảng trống đầu tiên sẽ là cái khoảng trống ở phía sau của sợi len thừa đưa cho mình một đoạn len vừa đủ dài để ta có thể giấu len đưa ra phía sau sau đó đâm kim vào cái khoảng trống đầu tiên khoảng trống của cái sợi len thừa ha kéo len qua chân móc từ đây các bạn sẽ đẩy cho mình cái sợi len thừa xuống sau đó mình móc lên một mũi móc xích đây còn cái sợi len màu vàng mà mình vừa thay các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len này vào chính giữa của kim với cái sợi len mà mình đang móc nè đưa vào chính giữa đây đưa qua như thế này ha sau đó móc lên một mũi móc xích ta có một móc xích thứ hai nè sau đó đưa ngược lại cái sợi len này về vị trí cũ đưa vào chính giữa của kim với sợi len ha đưa vào vị trí cũ nè móc lên mũi xích thứ ba như vậy là ở đây mình đã gây nên được ba mũi xích ha guốc nhẹ cái sợi len nè đây thì mình đã giấu được cái đoạn len này vào một khoảng rồi nè ba mũi này được tính là một mũi móc ha các bạn tiếp tục móc cho mình mũi thứ hai là mũi kép đôi thì mũi kép đôi móc như sau ta lấy len hai lần lên kim sau đó các bạn sẽ đâm kim từ trên xuống dưới vào khoảng trống mà mình vừa đâm kim đó đâm từ trên xuống dưới nè sau đó luồn kim từ dưới lên trên vào vòng tròn ta tạo đầu tiên móc vào đây một mũi kép đôi thì mũi kép đôi các bạn lấy len qua cái chân móc đó lúc này trên kim có bốn đường móc nè kéo len qua hai chân lần thứ nhất kéo qua hai chân lần thứ hai và kéo qua hai chân lần thứ ba ta sẽ được một mũi kép đôi ha tiếp tục là một mũi kép đơn và mũi kép đơn này các bạn sẽ móc cho mình vào cái vòng tròn mà mình đâm kim đầu tiên ha và cái khoảng trống này nè móc vào đây một mũi kép đơn như vậy là mình sẽ được một nửa của góc vuông ha đây một nửa của nó gồm có một kép nè một kép đôi và một kép đơn tiếp tục đâm kim vào cái khoảng trống kế bên và móc vào đây cho mình một cái góc vuông ha khi móc ta cũng giấu cái sợi len màu vàng vào trong mũi móc nè thì góc vuông các bạn sẽ móc cho mình như sau móc một mũi kép đơn trước sau đó là một mũi kép đôi thì mũi kép đôi làm tương tự giống như cái mũi ở đầu tiên này nè lấy lên hai lần đâm kim từ trên xuống vào khoảng trống luồn kim từ dưới lên vào vòng tròn ta tạo đầu tiên sau đó kéo lên lần lượt kéo lên qua hai chân trên kim lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba sau đó là một mũi kép đơn vào cái khoảng trống đó đây ta được một nửa của cái góc vuông rồi thì móc lên hai mũi xích và tiếp tục lặp lại cho mình một kép đơn một kép đôi và một kép đơn để mình tạo ra một cái góc vuông ha thì móc vào đây một kép đơn trước nè sau đó là một mũi kép đôi thì kép đôi ta sẽ đâm kim vào cái vị trí này hả? kéo lên lần lượt qua hai chân trên kim cho đến hết và kết thúc là một mũi kép đơn cũng vào cái khoảng trống này luôn như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được một cái góc vuông như thế này ha đây góc vuông này được tạo bởi nè kép đơn kép đôi kép đơn sau đó lên hai xích và tiếp tục lặp lại kép đơn kép đôi và kép đơn nó sẽ tạo ra được một cái góc vuông như thế này và cũng để ý cho mình cái mũi kép đôi ta sẽ đâm kim từ trên xuống vào khoảng trống sau đó từ dưới lên vào cái vòng tròn ta tạo đầu tiên ha tiếp tục tương tự cho hai cái khoảng còn lại nè một kép đơn sau đó là một kép đôi kép đôi thì luôn luôn đâm kim vào vị trí này ha kéo lần lượt qua hai chân trên kim cho đến hết tiếp tục mũi kép đơn tạo góc vuông thì lên hai xích và lặp lại kép đơn kép đôi và kép đơn kép đôi thì lưu ý ha đâm kim vào vị trí này lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết và kết thúc là mũi kép đơn ta có được góc vuông thứ hai rồi nè làm tương tự cho góc vuông còn lại ha kép đơn kép đôi tiếp tục là kép đơn được một nửa góc vuông rồi nè lên hai mũi xích sau đó kép đơn kép đôi và kép đơn ha đơn nè đôi nè kéo len lần lượt qua hai chân trên kim tiếp tục là kép đơn ta sẽ có được một cái họa tiết hình vuông như thế này các bạn có thể guốc cho mình cái sợi len của vòng tròn đầu tiên lại thì cái vòng tròn của mình nó sẽ được khích lại nè ta sẽ có được bốn cái góc vuông ha và các cái cạnh của mình nè và lưu ý khi các bạn móc cái vòng tiếp theo để ý cho mình nè lúc này mình có các cái khoảng trống của góc vuông và các cái khoảng trống giữa hai góc vuông là cái khoảng trống này ha đây đây là mình gọi khoảng trống cạnh nha còn đây là khoảng trống góc vuông thì ta cũng đâm kim vào khoảng trống phía sau của sợi len thừa trước đâm kim vào khoảng trống này sau đó đưa sợi len chừa một đoạn len vừa đủ dài đưa ra phía sau sau đó kéo len qua chân móc đẩy cái sợi len thừa màu vàng xuống dưới móc lên một mũi móc xích nè tiếp tục đẩy sợi len màu trắng vào chính giữa kim với cái sợi len mà mình đang móc móc vào đây mũi xích thứ hai và đẩy ngược lại sợi len vào chính giữa kim với sợi len móc vào đây một mũi xích thứ ba guốc nhẹ cái sợi len màu trắng nè ta có được 3 mũi xích và đây là một mũi đầu tiên ha ở đây lúc này mình đang móc góc thì các bạn sẽ móc cho mình tiếp tục làm mũi kép đôi thì khi lấy len hai vòng lên kim ta đâm kim vào khoảng trống của cái góc đó và một cái khoảng trống ở phía dưới nè khi móc các bạn sẽ thấy cái khoảng trống ở phía dưới đó ha móc vào đây một mũi kép đôi sau đó tiếp tục làm một mũi kép đơn vào cái khoảng trống bên trên khoảng trống góc vuông dấu sợi len màu trắng nha ta có được một nửa góc vuông rồi nè tiếp theo di chuyển đến khoảng trống kế bên khoảng trống kế bên là khoảng trống của cạnh nè thì khoảng trống cạnh các bạn sẽ móc cho mình cũng kép đơn kép đôi và kép đơn nhưng mà móc cho mình kép đơn và khoảng trống trước mũi kép đôi lúc này các bạn cũng tiến hành lấy len hai vòng lên kim và để ý ở cái khoảng màu cam phía dưới nè mình có 3 mũi kép đơn thì ba mũi kép đơn này các bạn sẽ đẩy cho mình mũi kép đơn nằm chính giữa lên trên kim đẩy lên trên kim nè tức là mình móc mũi ngoặt ngoài á móc vào đây cho mình một mũi kép đôi cũng kéo lên qua cái thân chân móc này sau đó kéo lên lần lượt qua hai chân lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba ta sẽ có một mũi kép đôi ha kết thúc là một mũi kép đơn và khoảng trống bên trên thì như vậy là cái góc cạnh của mình nó sẽ tạo ra được một cái mũi ngoặt nằm chính giữa cho cái đường gân của mình nổi lên ha góc vuông này thì mình sẽ tạo góc vuông tương tự giống như cái phần bên dưới một kép đơn một kép đôi kép đôi của góc lưu ý ha đâm kim từ trên xuống dưới và khoảng trống sau đó từ dưới lên trên và khoảng trống phía dưới hai chân lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba tiếp tục là một mũi kép đơn được nửa góc vuông rồi nè lên hai xích tiếp tục kép đơn kép đôi và kép đơn kép đơn thì móc vào khoảng trống còn kép đôi thì móc vào cái khoảng như thế này từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới theo vị trí này ha hai chân lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba sau đó là một mũi kép đơn được một góc vuông rồi tiếp tục là góc cạnh thì cái góc của cái cạnh này cái khoảng trống của cạnh này ha thì ta cũng móc kép đơn kép đôi và kép đơn kép đơn thì móc vào khoảng trống kép đôi thì móc tạo mũi ngoặt vào chân nằm chính giữa của phần màu kem đưa thân chân móc lên kim kéo lên qua chân móc lần lượt kéo lên qua hai chân lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba kết thúc là một mũi kép đơn ta có được cái góc của cạnh rồi nè thì tiếp tục đến kế bên là góc vuông ha thì các bạn sẽ tạo cho mình góc vuông sau đó góc của cạnh góc của vuông sau đó góc của cạnh ha đây là góc của cái góc vuông nè mũi kép đôi của cái góc vuông thì lưu ý đâm kim vào vị trí này ha hai chân lần thứ hai thứ ba nè tiếp tục là mũi kép đơn lên hai xích để tạo góc tiếp tục kép đơn kép đôi và kép đơn đơn nè đôi nè đôi cũ góc ha tiếp tục kép đơn sau đó là đến khoảng trống của cạnh ha thì khoảng trống của cạnh cũng móc kép đơn và khoảng trống kép đôi kép đôi sẽ móc mũi mặt vào thân nằm chính giữa của cái phần màu kem qua hai chân lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba sau đó là mũi kép đơn và khoảng trống ha tiếp tục là góc vuông kép đơn kép đôi đôi nằm vị trí này sau đó là kép đơn kép đơn nè tạo góc thì lên hai xích tiếp tục đơn đôi đơn đến khoảng trống của cạnh nè thì đâm kim một mũi kép đơn tiếp tục kép đôi kép đôi thì móc vào chân nằm chính giữa của ba mũi phía dưới ha đưa thân chân móc lên kim móc vào đây một mũi ngoặt nè kéo qua hai lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba tiếp tục mũi kép đơn vào khoảng trống móc đến cuối vòng rồi nè ta sẽ có được ba cái góc và ba cạnh rồi ha còn một cái góc cuối cùng thì góc cuối cùng này móc cho mình một nửa góc còn lại móc một kép đơn nè tiếp tục là một kép đôi và vị trí này ha kéo qua hai chân lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba tiếp tục là kép đơn tạo góc thì lên hai mũi xích đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên móc vào một mũi dời lên một xích tiếp tục cắt len và thay màu thì cái vòng móc thứ ba này nó sẽ tạo cho mình ra bốn góc còn cái cạnh của góc vuông á thì nó sẽ có cho mình hai cái khoảng trống của góc vuông nó sẽ nhiều hơn với cái hàng phía dưới ha thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu nè ta cũng đưa sợi len ra phía sau đâm kim vào cái chân phía sau của sợi len thừa ha kéo len nè à, đẩy sợi len thừa qua một bên móc lên một xích tiếp tục đưa sợi len vào chính giữa kim với sợi len móc lên mũi xích thứ hai và đưa sợi len về ngược lại móc lên mũi xích thứ ba được một mũi rồi nè tiếp tục là mũi kép đôi thì mũi kép đôi lúc này ta cũng đâm kim nè từ trên xuống và từ dưới lên vào cái vị trí này ha móc vào mũi kép đôi nè tiếp tục là mũi kép đơn vào khoảng trống ha ta sẽ có được một nửa của góc vuông để ý cái cạnh của cái hình vuông này nè lúc này mình sẽ có hai khoảng trống nó nhiều hơn cái hàng phía dưới một khoảng ha thì lúc này mình cũng móc vào cái khoảng trống của hai góc này đây khoảng trống này sau đó tiếp tục là khoảng trống góc vuông tiếp tục hai khoảng trống của cạnh khoảng trống góc vuông ha thì mình cứ đâm kim vào các cái khoảng trống này và mình móc thôi ta cứ móc vào mỗi khoảng trống là kép đơn kép đôi và kép đơn kép đơn thì móc vào khoảng trống khi móc cũng giấu sợi len thừa nha móc kép đơn trước nè sau đó mũi kép đôi thì kép đôi của cái vòng này nè lúc này ở phía dưới mình cũng có 3 mũi một kép đơn một kép đôi và một kép đơn ha thì ba mũi này nè các bạn sẽ móc cho mình cái mũi kép đôi vào cái thân chân móc của mũi kép đôi ở hàng màu vàng phía dưới tức là đẩy cái thân chân móc này lên kim sau đó móc vào đây mũi kép đôi hai chân lần thứ nhất nè lần thứ hai và lần thứ ba và kết thúc một mũi kép đơn nó sẽ giúp cho cái đường gân của mình nó có cái độ kéo dài lên hơn nè và nổi lên trên như thế này ha cái khoảng kế tiếp cũng là khoảng trống của cạnh vuông ha thì các bạn cũng móc cho mình kép đơn kép đôi và kép đơn kép đơn thì móc vào khoảng trống kép đôi thì móc vào cái mũi ngoặt ngoài ở phía dưới vào cái mũi chính giữa ha sau đó là một mũi kép đơn ta cũng có cái đường gân kéo dài lên ha được hai khoảng rồi nè khoảng tiếp theo sẽ là khoảng của góc vuông thì cái khoảng này móc cho mình một cái góc vuông ha gồm kép đơn nè kép đôi của góc thì ta đâm kim vào vị trí này đây móc vào đây mũi kép đôi nè tiếp tục là kép đơn sau đó lên hai xích để tạo góc tương tự kép đơn kép đôi và kép đơn ta có được một góc rồi nè thì tiếp tục đến cái khoảng trống kế tiếp sẽ là khoảng trống của cạnh ha thì khoảng trống của cạnh cũng làm tương tự lúc này ta sẽ có hai khoảng trống nè thì hai khoảng trống này làm tương tự ha móc vào kép đơn kép đôi và kép đơn kép đôi thì lưu ý móc mũi ngoặt vào cái thân mũi ngoặt ở hàng phía dưới nha sau đó là một kép đơn ta cứ làm tương tự cho các cái khoảng trống còn lại cho đến cuối vòng kết thúc vòng này thì các bạn có thể tăng thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái kích thước của ô vuông đạt được cái kích thước mà các bạn mong muốn là được ha đây thì nếu mà kết thúc cái vòng này vòng tiếp theo á ở cái khoảng trống của cạnh nó sẽ tăng lên ba khoảng trống một nè khoảng trống thứ hai nè và khoảng trống thứ ba móc thêm cho nhiều vòng móc thì cái khoảng trống của cạnh nó sẽ tăng dần lên ha thì ta cứ móc cái mũi kép đôi vào cái thân chân móc của mũi ngoặt ngoài phía dưới còn mũi kép đôi của góc thì mình sẽ móc vào cái vị trí này ha khoảng trống nè đâm kim từ trên xuống và từ dưới lên móc vào đây mũi kép đôi của góc còn cái cạnh thì mình móc vào thân chân móc của mũi ngoặt ha thì kích thước này nó đã vừa đủ với cái phần thân túi của mình rồi nè các bạn sẽ tiến hành ghép cho mình 19 họa tiết ô vuông này theo cái kích thước như thế này ha đây cạnh ngang của mình sẽ là 3 họa tiết còn cạnh thẳng đứng là 5 họa tiết thêm hai họa tiết vào hai bên ha có rất là nhiều cách để mình có thể khâu các cái họa tiết ô vuông này lại với nhau các bạn có thể sử dụng kim móc mình sử dụng mũi dời hoặc là mũi đơn để mình ghép các cái chân móc lại với nhau thì khi ghép lại nè chập đôi cho mình hai cái họa tiết lại mình sẽ sử dụng mũi dời vào các chân móc tương ứng với nhau hoặc là mũi đơn cũng được ha ở đây mình sẽ sử dụng kim và len để mình khâu vào nó sẽ dễ dàng hơn nè thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở cái đầu của cái sợi len sau đó ta sẽ đưa hai cái ô vuông lại sát với nhau đâm kim cho mình vào hai cái góc đây hai cái góc tức là hai cái khoảng trống của góc vuông á một khoảng nè khoảng thứ hai nè sau đó đâm kim vào cái khoảng trống của nút mà mình tạo guốc hai cái đầu dây lại thì cái mũi của mình nó sẽ cố định ở đây ha sau đó tiếp tục mình sẽ tiến hành khâu các cái chân móc tương ứng với nhau nè đưa cho mình cái kim khâu lên trên các bạn sẽ khâu cho mình vào hai chân móc tương ứng ha chân móc của mũi kép đơn nè phải qua trái ha đâm kim vào hai chân móc tương ứng kéo lên tiếp tục là chân móc của mũi kép đôi cũng đâm kim cho mình từ phải qua trái hai chân móc song song kéo lên khi kéo nhớ guốc nhẹ cho mình sợi len ha tiếp tục nè phải qua trái hai chân móc của mũi kép đơn guốc nhẹ sợi len nè khâu tương tự cho mình cho đến khi mình đạt được cái họa tiết mà mình vừa tạo ha sau khi các bạn đã khâu cho mình các cái họa tiết ô vuông lại với nhau còn hai cái họa tiết ô vuông ở bên hông á các bạn sẽ khâu cho mình vào năm cái họa tiết của cạnh thì mình sẽ có được một cái phần thân hông như thế này đây bên trong nè ha bên hông nè khi ta đặt cái túi của mình nằm dẹp xuống nè thì nó sẽ tạo ra một cái khung túi như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần miệng túi ở trên cái miệng túi này nè có những cái sợi len thừa mà khi khâu ta bị chừa ra thì khi móc các cái mũi kép đơn các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha đưa cho mình một sợi len vừa đủ dài ra phía sau chọn một chân móc bất kỳ ha ở đây mình sẽ chọn chân móc nằm chính giữa của phần thân hông sau đó đâm kim vào một chân móc bất kỳ thì lúc này nó sẽ có được những cái chân móc nè chân móc của mũi kép đơn kép đôi và kép đơn ha nó đã có sẵn chân móc rồi thì các bạn đâm kim cho mình vào một chân móc bất kỳ sau đó kéo len qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích di chuyển kim đến chân móc kế bên móc các cái mũi kép đơn mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn và khi móc giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc ha chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn nè chân kế tiếp một mũi kép đơn móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được đối với các cái khoảng trống mà mình ghép giữa hai cái họa tiết ô vuông nè thì ta sẽ có hai cái khoảng trống khoảng trống đầu tiên móc một mũi kép đơn sau đó di chuyển kim đến khoảng trống kế bên móc một mũi kép đơn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 móc cho mình cho đến khi các bạn gặp cái phần thân túi lại nè tầm khoảng 2 cho đến 3 vòng móc nha thì nó sẽ giúp cho cái phần thân túi của mình nó có cái độ cân đối đây cho cái khuôn khổ của mình nó có cái độ cân đối ha thì cứ móc thêm tầm cho mình khoảng 2 cho đến 3 hàng móc nữa là được khi mình đã hoàn tất xong được phần miệng túi rồi nè nó sẽ giúp cho cái phần thân túi của mình nó tạo ra được một cái khuôn khổ đều như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến hành may cái phần miệng túi lại các bạn sẽ sử dụng cho mình cái dây khóa kéo kim và chỉ khâu tay bình thường ha xỏ cho mình sợi chỉ vào nè sau đó guốc một đầu của sợi chỉ thì đặt cho mình cái phần thân túi cho nó đều lại nè đặt cho nó cân ha để giúp cho nó được cân đối thì các cái góc mình sẽ nằm chính giữa như thế này cho nó cân lại nè sau đó đưa cho mình cái dây khóa kéo một đầu còn lại nè luồn vào bên trong của một góc giấu cho mình cái sợi chỉ trước nè đâm kim vào các cái chân móc ha để mình giấu được cái đầu còn lại trước nè sau đó các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình khóa lại một đầu của cái dây kéo đối với cái mũi móc thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc tiếp tục đâm ngược lại nè để mình khóa lại được cái phần ờ, dây kéo ha đâm vào trong dây kéo và cái chân móc của cái thần len cố định lại được một đầu rồi nè lúc này các bạn sẽ đưa cho mình cái dây kéo qua cái phần thân của túi đưa một mặt trước ha để dễ dàng cho việc khâu hơn thì để ý ở cái phần dây kéo của mình nó sẽ có những cái đường gân đây khi đưa vào như thế này ha thì nó sẽ có được những cái đường gân các bạn cứ khâu cho mình vào chân móc của thân túi và cái đường gân nằm thẳng với cái à, dây khóa kéo ha để cho cái đường khâu của mình nó được đều hơn nè cái đường gân thì mình sẽ khâu thẳng ha sau đó đâm kim vào các cái chân móc và ta sẽ khâu dần dần dần cho đến cái đầu còn lại bên này khi đã khâu được một phần của dây khóa kéo đến cái đoạn này rồi nè thì tiếp tục các bạn sẽ kéo cho mình cái khóa lại sau đó ta sẽ cắt cái đoạn à, dây kéo thừa đi ha sau đó đưa hai cái đoạn dây kéo này vào trong các bạn tiếp tục sử dụng chỉ và mình khâu hai cái đoạn này lại với nhau nè để mình chốt lại được cái đầu còn lại ha đây khâu cho nó khóa lại được đầu này nè sau đó mình sẽ tiếp tục gỡ cái dây khóa kéo ra và mình khâu cái mặt còn lại và cái mặt còn lại thì cũng khâu tương tự cũng áp cho mình một cái đầu còn lại của dây khóa kéo ha sau đó khâu tương ứng với các cái chân móc cho đến cuối khi đã khâu hoàn tất được phần miệng túi rồi những bạn nào mà muốn cho phần thân túi của mình được sạch sẽ thì có thể khâu lót vào bên trong ha sau đó mình đựng phụ kiện vào bên trong và khóa lại nè nó sẽ giúp cho phần miệng túi của mình được kín hơn ha tiếp tục tạo cho mình một cái dây đeo tay thì cái dây đeo tay này sử dụng cho mình cước hoặc là chỉ hoặc là len cũng được sau đó các bạn sẽ tiến hành xỏ cho mình các cái hạt cườm vào bên trong của cái sợi cước này thì hạt cườm của mình nằm trong tầm khoảng 0,9 cho đến 1 cm ha xỏ cho mình các cái hạt cườm vào trong sau khi đã xỏ được cái độ dài của sợi dây như thế này rồi thì tiếp tục xỏ cho mình một cái càng cua vào sau đó mình sẽ cột hai đầu dây lại đối với cái đầu dây thừa các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong các cái khoảng trống của các cái hạt ngọc nè thì mình sẽ hoàn tất được một cái dây tua rua ha đây cái càng cua của mình nè sử dụng mở ra sau đó gắn vào một bên hông của cái phần thân túi cái sợi dây ngọc này các bạn sẽ luôn vào trong cổ tay nè thì khi mình sử dụng nó sẽ như thế này ha sợi dây ngọc này nó cũng tạo ra được một cái trang sức cho mình sử dụng luôn nè đối với những bạn nào mà không thích đeo như thế này thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái sợi dây dài hơn hai đầu dây sẽ gắn với hai cái càng cua khác nhau sau đó mình sẽ nẹp hai càng cua ở hai bên ha mình có thể sử dụng để đeo chéo hoặc là sợi dây vừa phải để mình đeo một bên vai cũng được Mẫu này thì phù hợp cho mọi lứa tuổi, các bạn cũng có thể thay đổi màu để phù hợp cho trang phục mà các bạn đang sử dụng ha. Chúc các bạn thành công!